các em học sinh thân mến ờ, hôm nay chúng ta ờ, trở về cái phần ôn tập giữa học kỳ 1 ờ, thầy muốn giới thiệu cái bài ôn tập của chúng ta đó là bài thiệp chúc mừng các em hãy quan sát một số những hình ảnh trên đây và trả lời câu hỏi của thầy cấu trúc của thiệp thì gồm có những bộ phận gì thiệp có các hình thức trình bày như thế nào thiệp nó có vai trò gì trong đời sống ở đây là phần hướng dẫn trả lời những câu hỏi thầy vừa nêu đầu tiên thiệp là sản phẩm mỹ thuật được thiết kế đồ họa gồm phần hình và phần chữ có hai phần nha các em hình và chữ và thiệp được sử dụng để phục vụ đời sống tinh thần của con người à, vào các dịp lễ tết à, có người ta có thể là à, trao cho nhau những tấm thiệp à, để à, cầu chúc những cái sự may mắn à, vân vân và các em lưu ý phần hình của thiệp là có thể vẽ à, hoặc là sử dụng các vật liệu À, hình in à, à, chất liệu khác nhau vân vân và sau đây là chúng ta có hai cái phần à, chúng ta lưu ý khi chúng ta bắt tay vào chúng ta làm cái, cái thiệp chúc mừng đầu tiên về cái hình thức nội dung kiểu chữ thì chúng ta thấy là về hình thức thì thiệp chúng ta có thể làm khổ dọc hoặc là khổ ngang về nội dung thì rõ ràng đây là thiệp à, nhằm chúc mừng à, các sự kiện ngày lễ à, chúc mừng sinh nhật vân vân và kiểu chữ để sử dụng trong thiệp chúc mừng thì thường thường à, là người ta hay sử dụng à, ba à, kiểu có thể là chữ in hoa có thể là in thường hoặc là chữ cách điệu nha các em rồi có vấn đề thứ hai là cách sắp xếp chữ bước thứ năm ờ, là chúng ta viết chữ trang trí và cố gắng là chúng ta à, sử dụng à, có thể là hình ảnh có thể là à, vẽ thêm để chúng ta đưa vào để cho tấm thiệp nó sinh động hơn phù hợp với lại cái mục đích à, của thiệp ở cái phần luyện tập sáng tạo tạo thiệp chúc mừng thầy cho các em à, một số những cái nội dung à, để các em có thể tham khảo đầu tiên là chúng ta thảo một một tiệp chúc mừng mà em yêu thích ở phần gợi ý thì em thiết kế thiệp nhân dịp gì và cho đối tượng nào nè em lựa chọn hình ảnh nào trong bài tranh hoa lá để làm thiệp và em sử dụng kiểu chữ và sắp xếp chữ trên thiệp như thế nào màu sắc phần nền hình và chữ của thiệp được sử dụng như thế nào cho phù hợp với nội dung và đối tượng hướng đến của thiệp à, bạn bè thầy cô à, cha mẹ à, vân vân à, thầy nhấn mạnh các bước à, thực hiện à, tạo thiệp chúc mừng với hình có sẵn theo các bước sau thứ nhất chúng ta trổ một khung hình với kích thước phù hợp để lựa chọn phần hình, trang trí mặt chính của thiệp. Di chuyển khung hình trên bài in hoa lá để chọn màu phù hợp. Tạo thiệp chúc mừng theo ý thích. Các em xem lại một số những sản phẩm ha à, của thiệp à, chúc mừng. Chúng ta quan sát và chúng ta dễ dàng thấy Ờ, ở những tấm thiệp ở trên ờ, kết hợp ờ, nhiều những cái chất liệu có thể chúng ta cắt dán chúng ta thêm kết cườm thêm nơ vẽ chữ dựa vào bài trên in hoa lá mà chúng ta đã học rất là đa dạng thì lưu ý các em à, thường thường thiệp sẽ được sử dụng à, trong những cái dịp à, nào như các em quan sát ở dưới à, mừng sinh nhật Hay có thể là chúc mừng năm mới em sẽ dự định dùng thiệp vừa thiết kế à, để chúng ta tặng ai à, à, thiệp được chúc mừng được dùng để tặng người thân bạn bè trong những dịp à, chúng ta cần có lời chúc tụng thiệp còn để trang trí góc học tập trang trí những chỗ mà em yêu thích à, có thể là chúng ta làm Ờ, cắt làm khung tranh và chúng ta có thể treo à, vân vân ở phần ờ, thực hành hướng dẫn về nhà thì các em chuẩn bị cho thầy à, dụng cụ vẽ bút màu bút sáp dầu à, để chúng ta có thể vẽ và trang trí một tấm thiệp cho thật đẹp à, trong cái phần kiểm tra giữa học kỳ một à, thân ái chào các em